Tôi chỉ còn nhớ âm thanh của im lặng là như thế nào Không phải tiếng hét ầm ĩ của hư không Mà là sự im lặng kết nối hài hòa chúng ta với tự nhiên Sự im lặng từ những ngọn cây đung đưa trong ngọn gió Những con suối luồn lách qua những dòng chảy nhỏ Chiếc lá cô đơn rơi xuống Khi chú chim đậu trên cành cây Hay chính khi tự nhiên vốn là nó Không hề chú ý Sự im lặng ấy Đẹp biết bao Có hai âm thanh cứ đeo bám mãi suốt cuộc đời tôi Âm thanh đầu tiên xuất hiện vào ngày thế giới đổi thay mãi về sau Và rồi đến âm thanh thứ hai 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tốt, rặn nào Adam Rặn Tôi không thể Cô có thể mà, cô mạnh mẽ lắm Cô làm được rồi Evelyn, Evelyn Cô có biết con mình giới tính gì không? Chúng tôi chưa biết Chúng tôi nghĩ nó sẽ là con trai Chúng tôi luôn mong có một cậu bé trai được rồi, Evelyn, tốt rặn nào. Đứa bé ra rồi, nó ra rồi, đầu lỗ ra rồi. Là con trai, cô thấy không? Là con trai đấy, cô có một cậu con trai như ý muốn luôn. Chuyện gì vậy? Đi đi, gọi bác sĩ ngay đi. Không, để tôi bế con tôi được không? Adam, làm gì đi? Thuốc an thần Tôi muốn con tôi Adam Adam Adam Adam là ai vậy? Adam là chồng cô Ý Anh ta đã qua đời khoảng 6 tháng trước Vẫn không ngủ được à Dân vâng. Cô vẫn uống thuốc đều đặn chứ Lúc đến giao liều vừa rồi Y tá phát hiện hộp thuốc vẫn chưa mở Cái đó cũng nằm trong hồ sơ của tôi à Việc tư vấn tôn của cô thế nào rồi Tôi thấy việc đó không hợp với mình Đó là việc bắt buộc trong quá trình điều trị của cô Tôi đã nói rồi đấy Nó không hợp với tôi Cô dẫn đến thăm thằng bé sao Ông biết rõ điều đó mà Để tôi giải thích cho cô điều này Nghe kỹ nha Cho dù cô được kê bao nhiêu thuốc đi nữa Hay cho dù chúng tôi có bao nhiêu khóa thiền yên tĩnh cho cô chọn đi nữa Thì chẳng gì có thể giúp cô vượt qua cho đến khi cô chấp nhận mở lòng Giờ để tôi nói cho ông nghe nha Ngoài việc thật là trái đạo đức đối với ông Khi cứ bảo tôi làm được cái gì hay Thì cuối cùng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi thằng bé Vậy nên đừng lãng phí hơi sức nữa Hết giờ rồi các cuộc tấn công liên hoàn xảy ra ở các thành phố lớn trên khắp thế giới. Những kẻ cầm súng tấn công một ga tàu đông người, hai khách sạn, một nhà hàng nổi tiếng, một sân bay và hai bệnh viện. Cuộc tấn công đã gây ra hỗn loạn ở nơi đây. Một trạm kháng chiến đã phải ngừng hoạt động Mẹ mang đến cho con cái này đi Mẹ biết con chưa có cái này Nên mẹ nghĩ con có thể thêm nó vào bộ sưu tập Mẹ hát cho con nghe nha Được rồi Bà Green, chúng tôi đã quan sát tình trạng của cậu bé suốt 6 năm. Thomas. Sao cơ? Con trai tôi tên là Thomas. À dân. Vâng. Tình trạng của Thomas vẫn không có gì thay đổi suốt thời gian dài. Chúng tôi đã thử hàng trăm cuộc kiểm tra. Hỏi ý kiến các bác sĩ và nhà khoa học giỏi nhất thế giới về nghiên cứu tế bào thần kinh vận động. Chúng tôi nghĩ là sẽ không bao giờ có gì thay đổi. Cô cần bắt đầu chăm lo cho tương lai của nó rồi, Evelyn. Các ông đang nói gì vậy? Trước đây tôi đã nói rồi, nếu các ông không thể làm gì, tôi sẽ đưa thằng bé về nhà. Cô biết chuyện đó không thể mà. Vậy ông định thế nào? Bà Green, chúng tôi không còn cách nào khác Cô có nghĩ đến việc an tử không? Evelyn Không Cuộc sống này không dành cho cậu bé Cô nên kết thúc sự đau khổ cho thằng bé Thằng bé là một vật thí nghiệm bị nhốt trong lòng cô Green Nó xứng đáng được tốt hơn Và cô cũng đáng được tốt hơn Evelyn, cô ổn chứ? Không hề Để tôi yên Sao cơ? Ông nghe rồi đấy. Cút đi. Chúng tôi cho cô 10 phút để suy nghĩ thông suốt. Nếu lâu hơn thế thì tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài đấy. Dù sao thì chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này thôi, Evelyn. Em còn giữ nó à Đây là thứ duy nhất của anh em còn giữ Em không thể tiếp tục được nữa Em đã cố gắng miệt mài suốt thời gian dài Em thấy mình như vô phương hướng vậy Thằng bé là kim chỉ nam của em Anh nghe rồi đó Họ muốn giết thằng bé Họ định sẽ Giết chết con trai chúng ta Cục cưng của chúng ta sẽ như thế nào Nếu không thể cảm nhận được gì nữa Đừng làm vậy mà Emily Evelyn Tôi giúp gì được cho anh Nghe đây Tôi biết cô không biết tôi Nhưng cô có thể giúp tôi Evelyn Tôi là Ethan Varis Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cô về Đi đi Chờ đã Evelyn Làm ơn mà Tôi không biết anh Hãy đi đi Trước khi tôi gọi cảnh sát Là chuyện con trai cô Anh biết gì về con trai tôi Tôi vào trong được không Anh không thể Nói tôi nghe anh biết gì về con trai tôi Tôi rất xin lỗi vì đến đây tìm cô như thế này Nhưng tôi phải đến giờ này vì ban ngày rất nguy hiểm anh đang nói dớ giận đấy Bọn họ đang che đậy chuyện đó Bọn họ đang giấu chúng ta sự thật Ai cơ? Chuyện gì? Bọn họ Chính phủ Con gái tôi cũng gặp chuyện tương tự Con bé cũng gặp chuyện tương tự Anh đang nói cái gì vậy? Ngày mai Ngày mai FBI sẽ đến đây tìm cô Họ đang tìm tôi Đừng nói gì với họ cả Cô chưa bao giờ gặp tôi Tôi tưởng là chuyện về con trai tôi chứ Đúng thế 9 giờ ngày mai Gặp tôi ở cầu Stone Up Đừng để cho họ bám đuôi đấy Sao cơ Cô Green Bà Thứ lỗi cho tôi, thưa bà Tôi đã đặt vụ David Roth của FBI Còn đây là đặt vụ Greason Tôi có thể giúp gì cho các anh? Tôi cũng mong vậy thưa bà Chúng tôi vào trong được không? Xin lỗi, nhà hơi lộn xộn Dạo này tôi hơi bận ít khi về nhà oh, Đừng lo về chuyện đó Chúng tôi mới phải xin lỗi vì đã làm phiền bà, bà Green Không biết bà đã từng gặp người đàn ông này chưa? Chưa Rất tiếc, tôi chưa thấy người này bao giờ Tiếc thật Có nhân chứng nói rằng người này tối qua đã đến tòa nhà này Tôi xin lỗi, tôi mong mình có thể giúp ông, Ngài Rod. Gọi tôi là David được rồi. Anh ta là một người rất nguy hiểm, bà Green. Tôi có lệnh bắt giữ anh ta khẩn cấp. Tôi lúc nào cũng tò mò về độ nhiều chuyện của những người hàng xóm. Buôn chuyện vốn là một công cụ rất hiệu quả để truy tìm những người đáng phải ở trong tù. Thomas bé nhỏ sẽ thế nào nếu không có bà đây? Bà Green Gọi tôi là Evelyn Được thôi Evelyn Cô có phiền nếu chúng tôi xem xét một chút chứ Cho tôi ít phút Tôi hơi lo lắng một chút Dĩ nhiên rồi Cứ tự nhiên đi Chúng tôi sẽ không đi đâu đâu Bây giờ Chúa đã lên tiếng, Đức Chúa Trời Jehovah, về người chăn bày chiên của mình. Nghe đây, sắp đến ngày, ta sẽ ươm cho David một nhánh công bình. Người sẽ cai trị làm vua. Nói tôi biết rốt cuộc anh là ai, và sao FBI lại đến lùng sục căn hộ của tôi. Cô có bị bám đuôi không? Tôi đến đây chỉ vì anh nói anh biết chuyện của con trai tôi Tôi sẽ không dính vào mớ rắc rối của anh đâu Tôi biết rõ tình trạng của con trai cô Thằng bé không phải trường hợp duy nhất như họ nói với cô đâu Sao anh biết được chuyện đó Con gái tôi lúc sinh cũng y như vậy Họ nói với chúng tôi đó là bệnh hiểm nghèo Loại bệnh ngăn não bộ con bé Điều khiển toàn bộ cơ thể Tôi đã điều tra sâu hơn trên thế giới này có rất nhiều trường hợp tương tự hơn cô nghĩ đấy Hàng trăm Có lẽ đến giờ thì phải hàng nghìn rồi Họ đã nhắc đến an tử chưa? Tôi vô tội Tôi bị du quan Còn mấy gã đó không phải là người của FBI Lên xe rồi tôi sẽ kể hết cho cô nghe Bác sĩ chúng tôi cũng gợi ý đến an tử Bọn họ đang cố chôn vùi chuyện này Họ muốn chúng ta ngậm chặt miệng lại Họ đã giết chết vợ tôi Sau khi cống hiến cho đất nước bao năm trời Họ trục xuất tôi khỏi quân đội Và giờ tôi bị truy nã về tội phản quốc Khi mà tôi chẳng làm gì ngoài việc cố bảo vệ gia đình mình Tôi không thể làm chuyện này nếu không có cô. Tôi muốn gặp Thomas. Không thể. Quá nguy hiểm. Đó là nơi đầu tiên họ tìm đến. Không, không được. Tôi phải gặp thằng bé. Nếu tất cả chuyện này là thật, thì ít nhất tôi phải tạm biệt thằng bé. Đây là Lily. Con bé 5 tuổi ngay bây giờ Con trai cô vẫn còn hiện diện Nhưng với cả thế giới này Con gái tôi chưa từng xuất hiện Một tin đáng chú ý khác Cảnh sát địa phương đang tìm kiếm một người phụ nữ trẻ Được cho là đang giúp đỡ một người đàn ông FBI đang truy nã Lần cuối cùng thấy cô ta đang chạy trốn khỏi căn hộ của mình vào sáng nay Bất cứ ai có thông tin gì Vui lòng liên hệ Chúng ta không còn thời gian nữa Tôi hứa với cô Tôi sẽ giúp cô cứu con mình Có lẽ tôi biết một người có thể giúp chúng ta Evelyn Nào Chào ông Aiden Vào đi Nhanh vào nhà đi Lộn xộn thật Dạo này cô thế nào rồi Tôi vẫn sống qua ngày Cô biết đó Tôi đã cố đến thăm cô ở bệnh viện Trước khi Thomas sinh ra Thật ra tôi có đến vài lần Nhưng bác sĩ nói rằng Ông ấy nói cô không muốn gặp ai Để cô một mình Tôi yêu Adam như con trai mình Tôi cần phải cho cô biết Tôi quan tâm đến Ông không cần giải thích đâu Tôi hiểu mà Chúa ơi Sao tôi bất lịch sự vậy chứ Hai người uống cà phê chứ Không cần không cần Tôi cần Chờ lát nha Có cà phê ngay đây Cậu biết đó Tôi thấy cậu trên tivi suốt con trai à Ý tôi là Tóc cậu khác đấy Cậu có mái tóc khác hoàn toàn Nhưng tinh mắt thì nhận ra được hết Tôi chưa bao giờ quên mặt ai cả Họ đã giết vợ tôi Tôi biết chuyện này thế nào Nhưng họ đang che giấu nó Họ Đúng vậy họ Chính phủ chúng ta Tôi biết chuyện này nghe thật điên rồ nhưng Không có gì quá điên rồ nếu là chính phủ Mỹ đâu con trai à Nếu họ để nhiều công sức như thế vào giáo dục Y tế Giúp đỡ cựu chiến binh như cách họ ngấm ngầm các âm mưu, thì chúng ta đã có một chính phủ hữu dụng và tiến bộ nhất trên cái thế giới đầy hỗn độn này rồi. Họ luôn nói rằng Thomas là trường hợp duy nhất, nhưng mà con gái Ethan sinh ra cũng có tình trạng tương tự. Nghe kỹ lời tôi nói. Nếu hai người bị bắt và tên tôi bị lộ, Tôi sẽ quay lưng Và không thể giúp hai người được Đương nhiên rồi, chúng tôi hiểu mà Giờ tôi không thể Đương nhiên tôi không thể xác nhận chuyện này Nhưng Tôi có nghe vài tin đồn Về một chương trình của chính phủ ở phía Bắc Có gì đó liên quan đến trẻ em Tôi không biết cụ thể Mọi thứ đều Rất mơ hồ Nhưng có thể không có gì Hoặc có thể có gì đó Tôi sẽ không khẳng định gì cả con trai Và tôi cũng không cần phải nhắc nhở cậu Rằng cậu đang dấn thân vào nơi mà theo tôi thấy rất nguy hiểm đó Tôi vốn đã ở nơi nguy hiểm rồi Tôi sẽ không thừa nhận việc mình không hề làm Đừng kéo quấy theo cậu là được Đây là gì? Đây là tên và số điện thoại của một người bạn cũ của tôi ở phía Bắc Ông ấy sẽ nói cho cậu biết điều cậu muốn biết Cảm ơn ông Aiden Tôi nghĩ đến lúc tôi nói chút may mắn rồi Sẽ được thôi Cô nghĩ có thể tin tưởng ông ấy không? Ông ấy sẽ không tố cáo chúng ta Nếu đó là điều anh muốn hỏi Vấn đề lớn nhất của chúng ta là qua được chỗ biên giới này Từ khi Mapo bị tấn công Biên giới chỗ này cũng được gia tăng An ninh nghiêm ngặt suốt ngày đêm Tôi phải nghĩ ra cách để có thể đi qua được Tôi có ý này Nhưng cô sẽ không thích nó đâu Đây là đâu vậy? Tôi nghĩ cô sẽ gọi đây là hang ổ ẩn náu Nhưng Chỗ này dành cho tội phạm không thích bị chú ý Bọn buôn ma túy Mấy tên cớm dởm Luật sư Một người bạn của bạn tôi quản lý chỗ này Đây, đứng gần tôi nha giờ ở đây nha Anh đi đâu vậy Tôi quay lại ngay thôi Ethan Ai cũng có thể đếm được số hạt của một quả táo Nhưng chỉ có Chúa mới đếm được một hạt giống có thể ươm được bao nhiêu quả táo. Không thể ngờ ông là một người ủng hộ các nhà truyền giáo cơ đốc được. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dông bạn tôi. Nào, Nói chuyện chính đi Uống đi Chào buổi tối, bà Green Không thể ngờ có thể gặp cô ở nơi thế này Đặc dù David Roth Chúng ta mới gặp nhau sáng nay ở căn hộ của cô Mời cô ngồi Tôi hơi thắc mắc Sao sáng nay cô bỏ đi mà không chào tạm biệt đấy Cô đến đây một mình sao Vâng Tôi uống một mình Tôi có một buổi sáng không suôn sẻ lắm Đây là nơi đặc biệt cho phụ nữ đến uống một mình đấy Dù sao cũng ở đây rồi Tôi mời cô ly khác nha được thôi Whisky Vâng Hai whisky nguyên chất nha Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm người đàn ông chúng ta nhắc đến sáng nay Ethan Varick Cô vẫn chưa gặp anh ta sao? Đúng vậy Tôi vẫn chưa, rất tiếc Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ được không? Nếu cô đồng ý, trò uống rượu thôi. Chọn một số từ 1 đến 20 rồi nói ra thôi. Tôi không giỏi mấy trò đó lắm. Dễ mà. Chỉ cần chọn một số thôi, ai cũng chơi được. Một. Gần đúng rồi. Nhưng sai. Uống đi nào. Thử lại đi 20 Tốt lắm Cô đoán đúng rồi Nhưng vẫn cứ uống đi hmm, Có một sự thật thú vị rằng Cô có biết cô sẽ phải ngồi tù ít nhất 20 năm Vì tôi chứa chấp và giúp đỡ tội phạm bỏ trốn hay không? Gã này đang làm phiền cô à Không Không sao đâu Mọi chuyện ổn mà Đặc vụ David Rock FBI Anh nghĩ tôi quan tâm đến FBI sao Nếu anh làm phiền khách hàng của tôi Thì biến đi Phụ nữ nhận đủ mọi thứ giới dẫn từ mấy gã đàn ông rồi Không cần phải làm phiền họ lúc uống rượu nữa đâu Công bằng đấy Nhưng tôi cũng là khách chỗ này Tôi không quan tâm Tôi không thích anh Tôi mới là người quyết định ai có thể uống rượu ở quán bar này Thế đấy Vậy nên Anh đừng đợi để bị đá ra khỏi cửa Lối này Lấy xe, lấy xe đi, nhanh lên Nhanh lên đi Nhanh lên Evelyn, lên xe đi Các người là ai và sao bọn cóm FBI lại lượn lờ quanh quán bar của tôi Đây là câu chuyện dài Tốt nhất cậu nên nói ra nhanh đi Trước khi tôi lỡ mạnh tay kéo cò đấy Tất cả chuyện ông cần biết là họ không phải là FBI Và ông cũng sẽ có lợi khi giúp chúng tôi Roman, bọn chúng đang bám sát chúng ta Cậu bị gắn chip à? Không có Đưa tay cô đây Sao cơ Đưa tay đây Họ tìm được chúng ta nhờ định vị theo con chip Chúng ta phải lấy nó ra Không làm ơn đi Evelyn Nếu không chịu tôi sẽ rạch cổ cô ra Và ném cô ra khỏi xe Không không được Giữ chặt cô ta Không Cắt đuôi đi Xuống xe Tôi sẽ đưa hai người vượt biên Với giá 50 ngàn 50 ngàn Cậu đã không nói mình là tội phạm truy nã Và FBI đang truy lùng cậu Vậy nên Đó là giá cuối Chốt hoặc cút đi Anh bạn à Phần còn lại tôi sẽ đưa khi chúng tôi đã vượt biên được Chốt Lên xe đi Giờ đi ngay Không Tôi không lên lại chiếc xe đó đâu Chúng ta gần đến đích rồi Cô không cần phải tin họ Nhưng ít nhất hãy cố và tin tôi đi Hãy nhớ tại sao cô lại làm chuyện này Nghĩ đến Thomas đi Vui lòng trình giấy phép và phiếu sức khỏe Vui lòng trình di mạch quét định dạng hàng ngày Ông qua biên giới để làm gì? Chúng tôi là nông dân Ngày mai đến chợ bán đồ của mình Ông có chứng nhận thực phẩm an toàn chứ Đương nhiên rồi Chúng tôi phải khám xét thùng xe phía sau, thưa ông. Thưa ông Trái cây tươi ngon nhất dùng thủ đô đấy Chất lượng đấy rất là đắt Tôi tặng các anh một thùng nha Tùy ý anh thôi Cảm ơn đã hợp tác Anh có thể tiếp tục Cho họ qua Cảm ơn nha Suýt nữa thì Khó khăn không bao giờ kéo dài đâu anh bạn Nhưng người bên mỹ thì có đấy Từ chỗ này chúng ta đi đâu Giờ cái đó thì tùy cậu Tôi không hề có ý chỉ vượt biên Ít nhất ông nên đưa chúng tôi đến thị trấn tiếp theo chứ Lúc thương lượng không có nói đến anh bạn à Lần sau cậu nên nói cụ thể hơn đi nha Lũ người Mỹ dớ giận Tiền của chúng ta đâu Đáng chết Đưa tiền đi Nhanh đi, nhanh nào quái gì ở đằng đó vậy Lạy Chúa tôi thèm một điếu thuốc quá Cô không sao chứ Đưa tôi xem nào Không tệ lắm Sẽ ổn thôi Có đau lắm không Không đau lắm Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra Tôi chỉ bị ngất đi Tôi đang làm gì vậy chứ, Ethan Thomas đang cô độc một mình Chắc bây giờ thằng bé đang tự hỏi tôi đâu rồi Tôi xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này Tôi sẽ lo liệu Evelyn Tôi hứa với cô Tôi biết chuyện này rất quan trọng Tôi chỉ là quá quen với chuyện thường ngày Cuộc sống của tôi Tích cực mà nói Cô mới giúp tôi tiết kiệm được 25.000 đô đấy Được rồi Cô cứ nghỉ ngơi ở đây đến hết ngày đi Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta Cô đi được chứ Vậy ờ, bây giờ sao nữa? Từ những gì tôi biết, chúng ta dừng lại vài giờ sau khi qua khỏi biên giới ở đoạn này. Nếu muốn tránh xa lộ liên tiểu, chúng ta phải đón được xe trên đường trong tiểu bang, thường ngắn hơn, ngang qua cây cầu này rồi đi vào thị trấn. Các người đang làm gì ở chỗ ta vậy? Tôi xin lỗi vì đã đột nhập vào Chúng tôi chỉ tìm chỗ trú thân thôi Lùi lại chàng trai Nếu không ta sẽ cho một lỗi vào đầu của cậu đấy Ta có quyền quyết định cậu sống hay chết tại đây Ông à, để tôi giải thích một chút Các người có 5 giây để ra khỏi chỗ của ta 5 4 Chúng tôi đi đây 3 2 Stephen Joseph Edison Tôi đã nói với ông thế nào về khẩu súng đó rồi chứ Tôi đã nói mấy kẻ đột nhập vào nhà chúng ta đây Bà đừng xí vào chuyện này nữa bà lão Tuần nào cũng có chuyện với khẩu súng quái quỷ này Chúng may mắn đấy Tôi chưa thả chó ra đuổi Cả ngày ta vẫn chưa cho chúng ăn đấy Tôi biết ông không nói đến Kobe và Jeremiah Vì chúng sẽ sớm thành mấy chú chó ăn thịt người Nếu tôi là tổng thống nước Mỹ này thôi Hai người ổn chứ Chúng tôi xin lỗi Xe chúng tôi bị hư cách đây mấy dặm Và rồi Chúng tôi kiệt sức quá Chúng tôi chỉ cần một nơi để trú chân Nào đến đây thôi Gì chứ Hai người chỉ cần một bữa ăn ngon Và một cái giường ấm để ngã lưng oh, Stephen, ông cũng đi thôi Nhớ cho mấy chú chó ăn trong lúc vào đấy Đừng ngại với ta Ta lấy cho hai người ít chăn Phòng khi trời lạnh vào đêm khuya Và thêm ít băng gạc cho tay của cô nữa Cảm ơn lòng hiếu khách của bà rất nhiều, Margaret oh, Không có gì tốt hơn là làm việc thiện Ta luôn nói như vậy Ta mong tối nay hai người có thể ngủ ngon Đây từng là phòng của con trai ta trước khi nó rời đi rồi tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa đó để lại chúng tôi sống qua ngày gặp lại vào sáng mai nha ngủ ngon Thế giới quá để tâm vào bạo lực Chẳng trách nó càng ngày càng thụt lùi Trong chiến tranh Sự thật là sự thương vong đầu tiên Winston Churchill nói Chồng tôi từng nói câu đó Anh ấy không thích chiến tranh Nhưng anh ấy muốn chiến đấu cho đất nước này và anh ấy tự hào khi bảo vệ người mình yêu thương Đó là sự khác biệt vui buồn lẫn lộn trong hôn nhân của chúng tôi Tôi khinh thường chiến tranh Anh làm tôi nhớ đến anh ấy Nhiều hơn tôi tưởng Băng lại cổ tay của cô trước khi đi ngủ nào Vợ tôi là người hâm mộ Chu Chiêu Không phải tôi Mỗi khi nhớ về cô ấy Tôi đều nhớ câu nói ấy Tôi nghĩ cô ấy đã mong tôi đổi ý và ở lại Giờ tôi ước gì mình đã nghe theo cô ấy Khi Adam qua đời, tôi đang mang thai 3 tháng. Anh ấy bỏ lại tôi để tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa. Giờ anh hy vọng là đúng rồi. Đôi khi đó là tất cả những gì chúng ta có. Evelyn Evelyn Chúng ta phải đi thôi Sao cơ Bình tĩnh Sao vậy Họ đến rồi Họ tìm được chúng ta rồi Cảm ơn các anh đã đến Họ đang ngủ say ở trên lầu Khi nào thì tôi nhận được thưởng Sớm thôi bà Erickson Chính phủ biết ơn bà lắm Rốt Anh ta đang đến Chúng ta chạy chưa được nhanh Họ sẽ đuổi kịp mất để mất dấu Đừng khiến bản thân mệt mỏi hơn nữa, Varys Đằng kia Dính nó Em thấy cột điện thoại đó chứ Em đến gọi điện đi Anh sẽ trông chừng Alo, xin chào Dạ, tôi là Evelyn Green Tôi là bạn của Aiden Kupro. Đúng thế. Dân. Vâng. Chúng tôi đang ở đây. Được rồi. Dân. Vâng. Ông ấy nói sao Ông ấy nói giờ đang ở thị trấn Nửa tiếng nữa sẽ gặp chúng ta Ông ấy đưa em địa chỉ rồi Đừng để ông ấy đợi Chào Tôi là Evelyn Tôi đến đây cùng Ethan và Rick Cảm ơn đã đến gặp chúng tôi Tôi thích bài này Tôi xin lỗi vì liên lạc đột ngột như vậy Dòng cổ đẹp đấy Cô và bạn cô đang gặp rắc rối nhỉ? Có thể nói là vậy Aiden nói ông có thể giúp chúng tôi con trai tôi, thằng bé bị ốm. Bọn họ nói rằng không biết là bệnh gì. Có lẽ cô nên chú ý đến bản tin radio đi. Sắp có thông báo quan trọng đấy. Có lẽ sẽ thay đổi cả thế giới. Trên điện thoại, tôi đã nghe thấy lời đồn rồi. Nó đến sớm hơn tất cả chúng ta tưởng. Nhưng rồi cô sẽ hiểu nó có ý gì thôi. Cô không phải là kẻ lú lẫn như những người khác Nhìn mắt cô tôi có thể biết được Những người đàn ông đi theo cô Không phải là người như chính họ nói Còn đáng sợ nhiều hơn so với cô nghĩ đấy Xin lỗi tôi Việc thức tỉnh không xảy ra sớm đúng lúc Có quá nhiều cản trở và không đủ thời gian Và họ sẽ không thắng được Cô phải biết rằng Anh đang làm cái gì vậy Chuyện này không có trong kế hoạch Kế hoạch đổi rồi Tốt nhất anh nên biết mình đang làm gì Cậu đã có cơ hội rồi Ethan Họ thấy cậu đang đi quá xa Để rồi cậu không nhớ mình cần làm những gì Tôi ở đây để chắc cậu sẽ làm đúng Chào buổi sáng, cẩn thận Có chuyện gì vậy? Cô đã bất tỉnh nhiều ngày rồi Cô sốt cao nên tôi đang cố hạ nhiệt cho cô Tôi đang ở đâu? Không sao đâu Cô đang ở trong liệu của chúng tôi Tôi là Alice Ethan Có một người đàn ông đi cùng tôi Anh ấy đâu rồi? Tôi không biết Tôi không ở đó Có một cuộc xung đột Chúng tôi mang cô về đây Cô tên gì? Evelyn Tên hay quá Chào mừng cô trở lại với sự tỉnh táo Cô thấy sao rồi? Giờ cô an toàn rồi Đó là điều cô nên biết Mọi người chuẩn bị đi đâu vậy? Chúng tôi chuẩn bị rời đi và về nhà. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi đến lúc. Tôi hứa với cô, tôi là Michael. Alice sẽ chăm sóc và giúp cô bất cứ điều gì cô cần. Chúng ta sẽ đi trước vài phút. Ivan và những người khác sẽ theo sau. Đây này, cái này sẽ giúp cô thấy khỏe hơn. Trời có thể sẽ khá lạnh trong lúc đi đấy. Nhà cô ở đâu? Không xa đây lắm. Chỉ nửa ngày đi sang bên kia núi thôi. Chuyện này rắc rối lắm Ý em là thật khác thường khi họ triệu hồi ai đó Cô gây ra khá nhiều rắc rối Nhưng họ nói tất cả đều có giá xứng đáng Alice, tôi không hiểu gì cả Rồi cô sẽ hiểu Đừng lo lắng quá Nơi chúng ta sắp đến rất là an toàn Michael và tôi đã sống ở đó một thời gian Kể từ khi phải rời bỏ nhà của chúng tôi Bây giờ đó là nơi duy nhất trên thế giới Tôi nghĩ có thể nuôi dạy trẻ em Michael Anh quay lại ngay Tuần sau là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi Chúng tôi sẽ làm kỷ niệm tại nơi mình đã kết hôn Nơi đó không cách xa chỗ này cho lắm Nó sẽ đẹp lắm đây Không khác gì lễ kết hôn cả Ánh sáng lung linh thắp sáng ngọn cây và mọi thứ Cứ như tôi từng tưởng tượng khi còn nhỏ Tuyệt thật Alice, anh sẽ dẫn một đội nhỏ và tách ra khỏi đoàn chính Em tiếp tục về nhà Rồi anh sẽ nhập đoàn với em sau Tại sao? Sao vậy? Chỉ là cảnh giác thôi Em đi cùng anh được mà Em có thể giúp anh Lần này thì không Làm theo lời của anh đi Đi mà Anh yêu em Em cũng yêu anh Xem chúng ta có gì này Ngài Varys Cô bạn nhỏ của cậu đang làm tốt lắm Cậu không có cân nhắc lại về chuyện này đúng không Ethan Đúng vậy Tốt Vì tôi ghét việc chúng ta lại gặp rắc rối lắm Họ đang tách nhau ra Họ biết chúng ta ở đây Chú ý người phụ nữ đó Chúng ta vẫn cần cô ta Những người khác đang đến William Đi cùng Grayson Rồi gặp họ ở điểm hẹn Ethan và tôi sẽ đến chào hỏi một chút William, nhớ chắc rằng tài sản ở đúng chỗ. Vậy ra là cô Ngày ấy đang đợi cô Đi theo tôi Này Thả tôi ra Này Này Tôi đã đợi chờ Suốt bao nhiêu kiếp Cho khoảnh khắc này Không ai ở đây cả Michael Chúng ta nên quay trở lại thôi Cái gì đấy Quỳ xuống, nhanh lên Bắn đi Ethan Tôi nói bắn đi Kéo hắn dậy Thói quen xấu tôi biết Ở cùng vài người có suy nghĩ lập dị ít ngày Khi trời đi sẽ mang theo một cơn nghiện Suốt dài kiếp người Cho đi và nhận lại Với những gì cô đã trải qua Cô trông ổn hơn nhiều đấy Evelyn Sao ông biết tên tôi? Cô biết sao cô lại ở đây không? Ông là ai? Tôi được gọi bằng nhiều tên qua nhiều thời đại. Quỷ dữ hiện thân, kẻ ăn xin đường phố. Nhưng mọi người ở đây đơn giản gọi ta là Người chăn chiên. So với chuyện ta từng và giờ là ai, cô là ai mới là chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thấy gì trong những giấc mơ, Evelyn? Chúng chỉ là giấc mơ thôi Ta và giấc mộng là bằng chất liệu như nhau và cuộc đời ta nhỏ bé, hoàn tất bằng một giấc ngủ thôi. Nhưng cô cũng biết chuyện này như ta vậy. Cô thấy nó mỗi khi đến thăm Thomas. Mừng tỉnh lại Michael là Michael đúng chứ Không Cậu thấy đó Nếu là tôi Tôi sẽ không làm thế đâu Người của tôi đâu rồi oh, Ý cậu là mấy gã đóng vai lính tá đó sao Chết hết rồi Tôi và bạn mình đã kết liễu họ Giờ thế giới bước đi loại người như cậu rồi Cậu biết tôi đang nghĩ gì không Michael Giờ là lúc cho chúng ta Chơi một trò chơi nhỏ Ông biết gì về Thomas Dù cô có tin hay không Evelyn Cuộc sống này có nhiều thứ hơn là người trần Chúng gọi là linh hồn trong mọi chúng ta nó không chỉ quyết định ta là ai ở kiếp này Mà là cả kiếp sau nữa Tái sinh không phải chuyện của định mệnh Evelyn Hay sự tối thượng của tâm hồn tự do Đáng buồn, nhiều thế kỷ qua Có càng nhiều linh hồn chọn lựa không trở lại Thomas cũng vậy Vậy thằng bé không ốm sao? Đúng vậy Nhưng thằng bé được là thứ nó muốn Cậu bé cô gọi là con trai chỉ là cái vỏ trống rỗng Một bình hoa nơi chỉ có cái bóng linh hồn Nó trú ngụ mà thôi Sao thằng bé lại chọn không ở cùng tôi Hãy nghĩ đến những việc đã diễn ra suốt mấy thập kỷ qua Các chiến dịch đã dấp phải làn sóng khủng bố mới Để tăng cao tình hình bất ổn nhất từ trước đến nay Đừng có làm gì sai sót cả Cuộc sống này lúc nào cũng cân bằng giữa trật tự và bất ổn và lý do mà sự bất ổn luôn chiếm ưu thế là vì chúng cản trở thành công lối dẫn đến trật tự. Con đường đòi hỏi sự bình tĩnh và cái đầu lạnh. Một vài linh hồn tỉnh táo tin rằng nếu họ trở lại, họ sẽ bị sự hỗn loạn chi phối để rồi đánh mất mình mãi mãi. Ai đứng sau sự hỗn loạn đó? Cũng như ta, qua nhiều thời đại, họ có những cái tên khác nhau những người anh em của thần trắng, hội tam điểm và ở thời của cô là hội kính Illuminati. Gọi vào đi. Rod. Rod, William đây, vào đi Chúng tôi tìm được lối vào rồi Mọi người đã sẵn sàng đợi lệnh của anh để tiến vào Rod Thử lại lần nữa nào Kẻ chăn chiên của cậu đang trốn ở trên đó Hay chúng tôi chỉ mới tìm được một trong những hang ổ của các cậu thôi Sao cậu lại tự làm khó bản thân mình vậy Tất cả những gì cậu cần làm là nói tôi biết ông ta có ở đó không. Rồi chúng tôi có thể làm xong việc cần làm trong hôm nay luôn. Rod, William đây, vào đi. Không à. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể ngăn được ngài ấy Lúc nào ngài ý cũng đi trước anh một bước rồi Anh đã chết rồi Rod, nghe tôi nói không? Rod, bọn họ cố điều khiển thế giới này Và ngăn con người tìm ra được sự thật con lũ trẻ thì sao? Họ lợi dụng lũ trẻ cho mục đích xấu xa của mình. Mục tiêu hàng đầu của họ là ngăn việc thức tỉnh. Việc thức tỉnh gì cơ? Nói đơn giản thì là việc khai phá tiềm lực thực sự của một người. Thực sự là ông phải biết Chuyện này tôi không hiểu gì cả Ta biết rõ điều đó hơn cô nghĩ đấy Ông nói chúng ta từng gặp nhau rồi Đúng là vậy Gần 5.000 năm trước Cô là một trong những linh hồn tồn tại lâu nhất trên vũ trụ này, Everly Thật ra là linh hồn đầu tiên Dòng cổ của cô đã kết nối cô và ta Thế nên họ mới đuổi theo cô Cái này là vật gia truyền Mẹ tôi đưa nó cho tôi Và bà tôi đưa cho bà Cô hãy đưa nó cho tôi Chúng ta đẩy mạnh việc thức tỉnh của cô Evelyn Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Tôi không thể hoàn thành nó Chỉ cô mới có thể thôi Mấy chuyện này không làm được gì đâu David Chúng ta nên tập trung vào nhiệm vụ Nhiệm vụ sao Từ khi nào cậu lại chú ý đến nhiệm vụ thế Cậu nên thấy may mắn vẫn còn ở đây đấy Anh nói gì thế Này Xem tôi tìm được ai lượn lờ quanh đây này Cậu đã ở đâu mà lâu vậy Tôi cố liên lạc với anh qua bộ đàm Có lẽ chúng tôi tìm được nơi trú ẩn đó rồi Người phụ nữ đó đang ở đó với họ Mọi người sẵn sàng rồi Chúng tôi đang đợi lệnh hành động của anh Giờ thì Trước khi tôi đi giết chết tên chăn chiên toàn năng của cậu Tôi có vài thứ muốn cho cậu thấy Cách này dễ dàng hơn nhiều Michael Không ai có thể tránh được cái chết Chiến tranh đã kéo dài đủ lâu rồi David, anh đang làm gì vậy? Câm miệng Này, không sao Không sao đâu Không sao Bây giờ Nó là bé trai Hay bé gái nhỉ Là trai hay gái đây Michael Rõ ràng cả hai đều không phải Ali à, không Dừng lại Cậu đang làm cái quái gì vậy Bỏ dao xuống và lùi ra Làm đi David Cậu nghĩ mình là ai chứ Chúng tôi nhận cậu vào hội của mình Cậu đã thề thuốc và giờ cậu trả ơn như vậy à Không phải việc giết người vô tội dưới danh nghĩa cuộc chiến tranh Đã diễn ra rất lâu Đến nỗi chẳng ai nhớ đến nữa Chúa ơi Cô ta ảnh hưởng đến cậu rồi phải không Súng của anh nữa Ngay lập tức Cậu thật đáng thương Chuyện này lớn hơn cậu đấy Aston Lớn hơn nhiều so với tôi và cậu Vợ tôi đã chết thế nào Chúng ta phải cảnh báo cho họ Không, quậy chết là vì anh Những người khác mà anh yêu thương sẽ chết Nếu không được cảnh báo đấy Chúng ta là tất cả những gì họ có Đừng để cô ấy chết một cách vô nghĩa Cậu vẫn còn có thể cứu người của mình Nhóm A và B đang ở bên ngoài Không ai bảo vệ chúng tôi cả Chúng ta sẽ quay lại với cô ấy sau Tôi hứa với cậu Chúng ta phải đi ngay Còn cách nào khác để vào không Nghĩ ờ, đi Bên kia sườn núi Di chuyển thôi Ngay bây giờ Lối này Có lẽ là phòng thứ hai bên trái Cậu thì sao? Chúng ta sẽ gặp lại Mở cửa đi Tôi không thể Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ họ Bà nghe thấy chứ Họ đang đến Tôi không quan tâm đến mệnh lệnh của cô Mở cửa hoặc là chúng ta sẽ chết hết Evelyn Tôi phải đưa cô ra khỏi đây Bọn họ đang đến Anh thực sự có con gái sao Mọi thứ tôi kể với cô về gia đình của tôi đều là thật Evelyn Vợ con gái tôi Họ là tất cả với tôi Tôi hứa sẽ nói hết cho cô nghe Nhưng mà bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay để tôi yên Rốt Không phải chuyện này thật khác thường sao Tôi đã tìm kiếm ông suốt 18 năm trời Và ông đi rồi Không còn mò kim đáy bể nữa Hoàn tất 6 rồi Còn một nửa thôi Mang nó vào Không Ông thấy đó Ông không thắng được Tương lai là đây Tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi Chìa khóa đâu Không Thomas Mọi chuyện kết thúc tại đây Không Cậu sai rồi Mọi chuyện đã được định sẵn Cậu đã chậm một bước rồi